hoặc là em bước xuống chiếc g ba lúc nào chiếc g ba cũng sang hơn chứ còn nói gì nữa xe nó mất tiền mà <laughs> bây giờ em so so bởi nhưng mà bởi bữa em nói em có tiền nữa em không mua gì hết em để dành tiền mua g ba cái anh nói thôi rồi ok em mua g 63 anh được lái mà lấy gì em không chịu vô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 này thôi cho nên là đợi mãi đến bây giờ thì mới có xe để mà giao cho anh Lộc nè đó thì à, bây giờ là Di đang tới à, cầu Cạch Miễu rồi thì dự kiến khoảng tầm tiếng đồng hồ nữa thì Di sẽ à, có mặt tại nhà anh Lộc để mà bàn giao cái xe này cho anh Lộc ha thì ok một lát nữa thì Di sẽ à, mời các bạn cùng Di giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG phiên bản dạ. V1 này cho anh Lộc nha ok các bạn ngon nữa hả ngon chứ ngon hả ở đây mình xuống được không anh lộc xuống đi sáng ăn sáng thôi anh em ăn sáng rồi <laughs> tặng cho chị anh nha cảm ơn chị nhiều nha dạ à, cảm ơn anh chị nhiều à, đã tin tưởng ủng hộ em à, bị quằn suốt bị ống quằn <laughs> ồ vô luôn, vô wow quá đẹp luôn nè ô chiếc này to kinh ha em chiếc này bao nhiêu tiền em dạ chiếc này là chín triệu chín à ồ chín triệu chín mà nó to gì luôn hả dạ tải nó gầm à, tầm khoảng gần 100 kg à. ồ vậy là nó chạy nhanh không chiếc này chạy nhanh không dạ chạy cũng ờ, vừa anh à. nhưng mà thêm cái ờ, lớp cao su ồ oh, lớp chạy cao su à lớp cao su nó em nè dạ. còn cái kia là cao su cứng đúng không cái này cao su mềm đúng không ừ, đẹp quá ha mấy chiếc này hai đứa hai anh em chạy được nè nhà hai đứa đi còn mấy chiếc này là một đứa thôi à. xe nào chị không có gì à, có may bách nữa nè <laughs> may bách tay Bentley Lamborghini quá à chị mấy xe này mấy đứa nhỏ vô đây chắc ghiền lắm chị ha, à, không không không chịu về luôn ha à. ồ oh, đẹp quá trời ừ. chiếc này gầm cao nè chiếc ồ nguyên chiếc bự to rẻ nha chiếc này có 4 triệu rưỡi thì quá quá ok quá hợp lý luôn nè nguyên cái dàn đèn luôn nè à. cái dòng này là dòng à, hai máy dòng này hai máy bình nhỏ giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi ừ. còn à, dòng của, của nó hơn là dòng 6 triệu bốn máy bình bự tải của nó sẽ tầm khoảng 60 kg 60 kg dạ. chiếc này là giống luôn đúng không em dạ đúng rồi. chiếc này giống luôn không trong chiếc này đúng không dạ giống nó như là nó bốn máy Tesla nè xe mô tô thì bên này ồ oh, mô tô nè cá mập này nọ tùm lum hết nè nhìn hấp dẫn ha mấy đứa nhỏ vào đây thì thôi chứ không chịu về luôn á đủ thứ đồ chơi hết công nhận giờ mấy đứa nhỏ nó sướng ha à, chiếc xe này như đang hot trên mạng nè đúng không Chiếc này mỗi lần sạc điện đi được bao nhiêu cây số em? Dạ đi được tầm khoảng 50 cây mới hết bình. 50 à. cây là nếu mà đi chợ hàng ngày gần gần là chắc đi cũng cả ờ, hơn cả tuần lễ ha. Dạ đúng rồi. À. Chiếc này bao nhiêu tiền em? Dạ chiếc này là 10 triệu. À. Ừ, 10 triệu. Đi được 50 cây. Ừ, dễ thương quá ha. Chiếc này cũng đẹp quá nè. Chiếc này khác chiếc này đúng không em? Dạ nó khác mẫu nhưng mà ừ, thiết kế khác thôi chị mấy chiếc này chắc chị bán chạy lắm đúng không chạy á bán chạy hàng á vậy hả ừ, em thấy chiếc này đi chợ vòng vòng chợ mấy đứa nhỏ đi chơi nè hợp lý nè à nội trong mấy chiếc xe này em thấy là chiếc này là nhìn hấp dẫn nè hai chiếc này nè không mấy cái ghế này xem nó bụi to thiệt là to luôn trắng trắng hai đứa đi chung với bác tài luôn hả dạ à. bây giờ lát nó, nó bác tài đi chung luôn cái chỗ cái chỗ đó là cái xe này lớn này đậu được dạ rồi mình chạy đi rồi anh bác tài chạy theo à, à. năm gì về trà vinh có một lần vậy gì dạ đúng rồi thì ờ, bán được mấy xe là đi mấy lần á sang năm mà anh lộc với chị ủng hộ thì đi tiếp ha <laughs> anh lộc không sợ anh lộc nữa gì chứ đâu lộc bình thường chứ đâu sợ anh anh lộc cũng nhận ờ, hả hên cho anh lộc hả ừ. tính ra cũng hên anh lộc lắm rồi bốc hơn anh nó trước đây lẹ lẹ trước đây gần là kêu gì kêu anh ừ, ừ quán này dễ thương quá ha chị à, mát. quán này mát mà ờ. chị cái sông này cái cái hồ này chắc nó thông ra sông không thấy nước nó sạch đó ta, ta nuôi cá à nuôi cá hả giờ dưới này người ta đang nuôi cá luôn đúng rồi có câu nữa à, câu luôn vừa nuôi cá rồi vừa kinh doanh nhà hàng trên này luôn hợp lý ha trên Sài Gòn kiếm mấy quán vậy hơi chị mấy mấy cái cầu này mấy ông nhậu xỉn rồi đi <laughs> lọt xong rồi sao nó đang làm hay gì á phải có lan can chứ à, đúng không chưa làm bên đây đâu chứ mấy ông nhậu xỉn là mấy ông đi lọt ngay luôn nè chứ phải làm lan can lan can á dạ cảm ơn à, anh lộc cảm ơn chị nhiều nha à, cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ em dạ Ở bán có lời hơn, làm gì cảm ơn dữ vậy <laughs> ủng hộ là vui rồi chị nói chung ờ, bán là phải có lời chứ sao bán không có lời được nhưng mà hôm nay cũng cảm ơn Di nói chung là Di cũng chịu cực chịu khổ rồi từ tháng 11 tới giờ <laughs> trong hồi lấy xe cũng lấy lâu rồi nhưng mà tới bây giờ mới có xe này ừ. đúng không ừ. dạ vô thảo <laughs> nói chung là mấy ờ, mọi người ở trà vinh mà có muốn mua thì ờ, liên hệ duy nha số điện thoại máy đọc luôn có trên kênh lúc nào em cũng có để số điện thoại hết nói chung là duy bán ờ, xe dễ thương lắm à, ai trà vinh có muốn ủng hộ thì liên hệ duy dạ chiếc g 63 chị biết không cái dốc mà nó thẳng đứng lên gì nè dốc núi thẳng đứng nó chạy lên luôn đi chị xuống luôn rồi xăm ba lắm em nói không có địa hình nào mà nó không chạy được luôn á mình lên mình, mình trải nghiệm cái cái chiếc xe g 63 mình mới thấy là ờ, tại sao Mercedes-Benz nó làm một cái khu giống như một bảo tồn cái khu vực để cho khách hàng mà ta tới mà trải nghiệm tham quan khu vực bảo tồn á giống như chiếc xe đó nó có một cái giá trị lịch sử mà riêng cái khu đó khách nào vô chạy cũng được hay sao nó sẽ booking trên trên trên trên trên trên cái hệ thống của nó là một lần một một giờ trải nghiệm của nó là nó tính bao nhiêu tiền á đó. đó là cái đòn của em bút bút cái cái cái đó đó, rồi có mấy cái chuyên gia chở mình đi trên cái G63 đó những cái dốc thang đứng vậy nè hoặc là những cái bậc tam cấp đó, nó chạy lên hết à không có chỗ nào nó Chị không chạy được cái chiếc G63 lắm mà anh nói thay vì mua chiếc G63 để anh mua ba chiếc khác phải ba chiếc khác nhưng mà cái cảm xúc người ta người ta mua chiếc xe không phải là để đi nhiều nhiều chiếc xe đắt tiền đó, chị thấy là mười mấy hai mấy tỷ hoặc là mấy chục tỷ một chiếc họ mua xe đâu phải họ để đi đâu nhưng mà mua chiếc xe đó để họ thỏa mãn cái cảm xúc tại vì khi mà chị ngồi lên chiếc, chiếc xe đó chị lái nó có một cái cảm xúc đặc biệt đó là cái giá trị đó là cái giá trị cảm xúc nó mới là đem đến cho người ta sẵn sàng người ta bỏ thêm nhiều tiền để mua cái xe đó Chứ còn mua xe sử dụng là, là khác quả của mình đó. Ừ, mua xe sử dụng đó mua chạy mua xe để chạy đi làm chạy lên đây chỗ chỗ kia này nọ thì nó lại khác còn chiếc xe nó cảm xúc của người ta người ta lên người ta ngồi nó mang lại cho người ta cái cảm giác đó nhưng mà thiệt á em bước xuống chiếc BMW hoặc là em bước xuống chiếc G63 lúc nào chiếc G63 cũng sang hơn chứ còn nói gì nữa xe nó mất tiền mà <laughs> bây giờ em so so bởi nhưng mà bởi bữa em nói em có tiền nữa em không mua gì hết em để dành tiền mua G63 cái anh nói thôi rồi ok em mua G63 anh được lái mà lấy gì em không chịu <laughs> vô Ồ, quá à, rồi Chấm bụng xỉn Vô đi Thái Vô em Ảo, ảo Ảo lộn ra dạ, Sài Gòn em cái chiếc cà tâm hoàng không quá Tết nay Diêu về quê không? Dạ có Tết nay nói công ty ờ, đưa chiếc ờ, sắm ba vài bữa về Sa Đéc sắm <laughs> ba xếp em còn chưa được đi à. Chiếc mắc tiền nó đâu có dám lấy đi đó, Trời chị thấy chiếc sắm ba mà nó full đen luôn Chị nói thiệt đó chị ghiền luôn á nhìn chị ghiền luôn full đen luôn nói chung là đen là chị khoái à em ăn đi ngầu ăn. chị thích phong cách ngầu ừ. ăn đi thảo dạ, dạ. ăn thảo ơi ăn đi ăn đi ăn món này là món ờ, gà móc nhĩ hả chị đúng rồi đặc dạ. biệt ờ, món này đặc biệt của quán hả ngon ngon chứ đặc biệt quán chị không biết quán món nào hỏi em của quán món này, món này luôn hả à. ờ à, rồi chị gọi đúng nè ăn em chị trả đau đổ nè cá này to á chị chắc chắn là chắn nuôi lâu rồi mấy năm rồi đấy À, cá to ghê không tính ra mật độ cá đây chắc đông á thảy xuống cái là nó có liền rồi thấy không ờ. em thảy nó đi cho ảnh quay hấp <laughs> gì thảy quá à, quá à, trời. mấy người ở Sài Gòn về đây chắc thích lắm chị ha chắc bè Ủa thấy Phú Mỹ Hưng nó cũng nhiều chỗ thương nhiều mà gì có nhiều đâu em nghe này anh có mua thêm gì để hãy đúng không cái chiều khóa này em biết một trái như tiền nha hai chục triệu không nó cái chậu đi hết thì đang quay, đang quay Rồi bây giờ xé tem Xé tem Sự ờ, quý tộc luôn <laughs> Nghe tiếng sướng hả anh Lộc hả? Ừ. Thì lên sự quý tộc Rồi bây giờ là cái này là kiến lên xuống là biết rồi ha Rồi bây giờ à, vị trí, vị trí ghế Thằng số là biết hết rồi đúng không? Thằng số, thằng số rồi Chỉnh ghế Cái này là lóc cửa với mở cửa hả? Mở cửa, lóc cửa, tự động luôn rồi Chỉnh ghế là Chỉnh ghế, là tới lui lên xuống gối đầu cho anh Lộc Tới Cái này là gối đầu hả? Dạ Chỉnh gối đầu Đụng cho lấy máy nữa À, cảm ứng lực anh là Này nó có nhớ không? Có nhớ, anh Lộc bấm M123 đó Dù anh, anh bấm M1 là nó nhớ số 1 à, Anh đọc để ở nấc đầu tiên nấc, nấc đầu tiên là nấc tự động ha Nấc này là tự động Hai, hai cái nấc đầu tiên là tự động Còn Cái này tự động, còn này là tự mình làm Dạ, tự nó gạt liên tục Còn bấm vào là xịt nước Rồi đèn pha là cái này hả? Đèn pha là nháy đèn cho nó luôn để xi nhan luôn cái này xi nhan là này dạ rồi à, cái đèn cái đèn auto là mình chỉnh cái nào cái đèn auto anh cứ để auto giùm em thôi cái chỗ này là đang auto hả? đúng rồi đang thẳng lên đó anh thấy không thẳng lên là auto đó ừ. còn anh xoay qua bên trái bên phải thì nó sẽ có là, những cái đèn khác nhau cái, này là mở cái đó là thắng tay à, thắng tay thắng tay thì tự động nó xả thắng tay nhưng mà trong những trường hợp mà nó không tự động xả thì anh kéo ra là xả thắng tay còn ừ. bấm vào là khóa thắng tay bây giờ đang đang đang bê là, là, là, đang thắng tay rồi đang thắng tay rồi dạ tự động anh đi xuống xe nó tự động thắng tay cho rồi, dạ, bây giờ tới bên đây bên này thì những cái tính năng về giải trí và cài đặt dù anh muốn cài đặt những một cái tính năng gì của cái xe chẳng hạn như hệ thống lóc cửa tự động lóc cửa có tiếng kêu hay là à, gặp gương tự động gì đó thì tất cả mọi cái cài đặt thì anh sẽ vào trong này ừ. dạ thì trong cái phần cài đặt nó có hệ thống hỗ trợ ừ. hệ thống hỗ trợ thì nó có là đề phòng va chạm này tránh va chạm này ha, à, tránh va chạm đó, tắt mở ở đây ừ. đó, nếu mà anh đi trong thành phố thì có thể là tự động mình tắt cái tính năng hỗ trợ phanh đặc biệt nhiều khi xe máy rồi đi qua đi lại thì nó sẽ thắng cái xe mình tự động nó thắng thì nó cũng không hay ha, thì có thể là tắt ha. cài đặt thôi nói chung về cài đặt em đã cài sẵn hết rồi như lên xe là chạy thôi không có gì nữa ví dụ anh muốn cài đặt đèn này đèn này anh muốn chọn màu khác thì anh vào phần đèn, đèn. Dạ, đèn nội thất trang trí nội thất ừ vô cài đặt ha, là sẽ chọn đèn màu sắc này nọ chọn cái này là cái điều khiển có cái màn hình này nè thay vì anh điều khiển cảm ứng thì anh điều khiển trên này luôn cũng được hôm nè anh đang lái xe có thể anh không muốn rời ta lái thì anh điều khiển nè thấy không nè ừ. rồi chỉnh cái đầu lái bấm vô dynamic chưa dạ bấm mạnh dynamic là chế độ lái nó có Eco, Tom Ford, Sport, Sport cộng bữa anh lộc nhất định phải chọn chiếc quê một chứ không chọn quê không ha anh lộc ha ừ. dù giá nó rẻ hơn ha có nhiều khách hàng thì lại thích nó rẻ hơn rẻ hơn trăm mấy triệu khách hàng thích hơn có nhiều khách hàng như anh lộc lại thích cái phiên bản nó phải đầy đủ nhất mà à ừ. <laughs> ok để gì nói anh anh anh anh nghĩa gọi cho anh việt lát lên xe ngồi ngủ nãy giờ bên ờ, chưa chỉnh vụ màn hình màn hình nó tới bốn năm cái cái này là gì ta cái ờ, cái vỏ để siêu ti siêu thị để nọ để đồ anh hôm nay là hộp quà này nó tặng mấy chai nước nữa rồi còn cái đó là gì vậy? túi y tế sách hướng dẫn sử dụng không có tặng mình cái lót chân nữa ta lót chân em em lót lên rồi, à, lót rồi. em lót lên rồi rồi cái đó là gì ta cái nó móc kéo xe dạ cái này mình chở lên ờ, bữa thấy gì dở lên cái này đựng đồ được để gì đó để dạ. chống ở dưới đó chống à, này, này anh nắm. rồi cảm ơn nhiều nha rồi cái gì thiếu ờ, gì nó ấy rồi cái gì ờ, thứ bảy mình uh, chuyển tiền cái cần kia dạ hai thằng thằng bốn một thằng hai tuổi tính quốc chiếc hai thằng ngồi tưởng rẻ rẻ hai triệu mấy ba triệu chơi về liền bốn tuổi hai tuổi nhiều bằng con em hả ừ. cái cho hỏi như 10 triệu đánh luôn Vừa rồi thì Di đã bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG V1 cho anh Lộc Xong các bạn thì à, à, à anh Lộc các bạn thấy không anh chị rất là nhiệt tình ha à, mời Di cùng với lại cameraman hai anh em à, đi ăn trưa xong rồi mới về nè đó thì à, nói chung là trong quá trình mà làm việc à, về chiếc xe mua bán giữa anh Lộc các bạn thì à, anh Lộc là một người coi như kiểu rất là thoải mái cũng như là mua bán rất là nhanh gọn luôn đó, thì Di trao đổi với anh Lộc hầu như là qua điện thoại thôi các bạn là anh Lộc đã đặt cọc chiếc xe rồi đó và à, chỉ chờ đến cái ngày mà nhận xe nhiên là bây giờ đó các bạn đó là thanh toán này nọ tất cả mọi thứ đều làm việc qua điện thoại hết đó, và như chỉ gặp anh Lộc đúng một lần ở showroom là lúc anh anh anh đọc lên lên showroom để xem lại cái chiếc xe thôi đó và ngày hôm nay là Di bàn giao xe về nhà nè anh Lộc cũng không có lên uh, showroom Di để nhận xe đó, thì uh, cũng như là năm mới ha Di xin kính chúc cho uh, anh chị thật là nhiều sức khỏe thật là nhiều niềm vui cũng như là có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trên cái cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG V1 này và uh, với uh, uh, với Di các bạn thì uh, những cái lần mà đi giao xe như thế này bạn Di đều muốn là tận tay giao đến cho quý khách hàng của mình chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là bàn giao cái chìa khóa ha đó là một cái niềm coi như là à, niềm vui rất là lớn đối với Duy đó thì hầu như là các bạn thấy là trong năm vừa qua các bạn năm nay chính xác là năm nay năm vừa kết thúc mà thì uh, Duy rất là ít đăng những cái video clip về đi giao xe nhưng mà thật sự các bạn là Duy Duy cũng hầu như là đi tỉnh cũng rất là nhiều đó nhưng mà không có quay video clip nhiều nữa bởi vì là trong thời gian qua là cameraman cũng bận nhiều việc ở gia đình đó cho nên là không có thời gian để đi chung với Duy cho nên là sẽ không có nhiều cái clip để mà giao xe như thế này đó và hy vọng là trong năm nay sẽ có nhiều cái video clip giao xe hơn cũng như là cameraman cũng như Duy sẽ sắp xếp được nhiều cái thời gian hơn để mà à, có những cái video clip như thế này để cho các anh chị các bạn xem ok một lần nữa thì à, xin kính chúc cho các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe thật nhiều niềm vui cũng như là có một cái à, à, mùa tết thật là à, à, vui vẻ cùng với gia đình của mình ha ok hẹn gặp lại các bạn nha